À, chào mừng các bạn quay lại kênh Hành TV Thì ờ, cũng lâu lắm rồi mình không làm clip về cá coi Thì cũng là do không có gì mới hết nên mình không có gì làm thêm Nhưng hôm nay thì có cái mới nên là mình sẽ chia sẻ các bạn mình Nhìn thấy cái hệ thống lọc phía trên này không Và phía dưới này nữa Thì uh, nguyên nhân mà mình làm ra cái hệ thống lọc mới này á Là bởi vì cái hệ thống lọc cũ là mình giới thiệu các bạn là, là thùng xốp nhiều ngăn á Làm ngăn chèn á Thì nó nó lọc thì sạch thiệt lọc sạch giống như clip trước mình ờ, quay cho các bạn đó, nước rất là trong nhưng mà nó có nhược điểm là mình đã nuôi cá được hơn một năm rồi nên là cái mình phát hiện là cái tuổi thọ của thùng xốp nó không được cao giống như mình kỳ vọng tức là sau ờ, khoảng 6 ờ, tháng mình sử dụng thùng xốp đi thì mình bắt đầu phát hiện là thùng xốp nó bị rỉ nước là nó, nó chảy ra các thành tuy rằng mình đã gia cố mình đã thêm các vật liệu để cắt à, à, chống thấm cho cái thùng xốp rồi nhưng mà nó vẫn không hiệu quả và cái nứa là cái thùng xốp rất là khó vệ sinh tại vì các ngăn mình làm nó cố định trong cái thùng đó nên khi các bạn muốn vệ sinh các bạn phải ngồi giống như các bạn đổ hết ra xong các bạn rửa sạch xong bạn cho lại thì nó cực kỳ khó vệ sinh nên là từ đó mình suy nghĩ làm sao để mình có thể optimize lại thì ờ, trước khi giới thiệu về cái này mình giới thiệu mấy con con cá nhà mình thì ờ, các bạn thấy nếu các bạn xem những clip trước của mình thì nó sẽ nhỏ hơn hay rất nhiều bây giờ mình thấy con cá vàng nó bự không nó bự hơn cả con cá đỏ này ngày trước con cá đỏ này nè đỏ này là con đại ca nó lúc mua về nó đã một ký rồi nhưng bây giờ chắc nó chỉ tầm ờ, nó lên được khoảng ký rưỡi hai ký gì đó con này á, thì lúc mình mua nó bé hơn con này khá nhiều mà không hiểu tại sao giờ nó bự nè những con vàng này nó ăn ăn thức ăn nó lại rất là hợp với thức ăn mình mua nên nó lớn rất là nhanh thì mình đang băn khoăn là với cái bể của mình nó chỉ có 300 lít nước thế này mình đang nuôi 9 con cá mà có tới 4 con nó đang phát triển ờ, hơi bị quá sai thì mình không biết là mình nên ờ, để nhượng lại cho bạn khác hay là mình làm một cái hồ bự hơn để nuôi mấy con cá này thì mình đang suy nghĩ thì nếu các bạn nào mà có có muốn nuôi muốn ấy thì mình có thể nhượng lại cho các bạn nhưng mà phải xem xem là ờ, tâm huyết các bạn với cá như thế nào thì mình mới có thể nhượng lại được tại những con này mình rất là cưng nó mình nuôi nó một năm mà tình cảm rất là nhiều đó rồi ờ, đây bây giờ mình sẽ giới thiệu lên cái cái hệ thống lọc này hệ thống lọc này của mình á, thì à, mình có bốn cái ngăn làm bằng ống nhựa PVC cái này rẻ lắm các bạn mua ống nhựa về xong bạn mua cái nắp chặn ở dưới các bạn hàn lại lấy keo dán nước hàn lại thì bảo đảm nó không chảy ra được sau đó mình sẽ dùng khoan cái này là ống phi 27 để các bạn có thể làm phi bự hơn thì mình làm rồi mới phát hiện là cái phi này á, mình làm hơi nhỏ bạn thể làm lớn hơn thì các bạn mua cái ống dẻo của phi 27 á thì khi các bạn dùng ống dẻo của V27 á, thì các bạn nhét vô cái ống cái lỗ khoan á, là tự động nó sẽ ngắt nước cho các bạn luôn bạn không cần hàn không cần dính gì hết bạn chỉ cần gắn cái đầu nước vô thì cái cái dẻo nó bung ra nó chèn vào những cái lỗ thoát nước của cái đầu khoan đó, thì nước không thoát ra được nước không thoát ra được á, mà nó có thêm cái ưu điểm là khi các bạn à, muốn vệ sinh á, thì ở ngăn này với ngăn này là ngăn lắng bạn nhìn nè à, ở trên này mình đã dùng chổi chổi lọc để sẽ lọc phân lại còn ngăn này á là mình dùng bông tắm và cái nước nó lên đây đã, đã rất là khá là trong rồi sau nó qua bên ngăn bên này á thì mình để thêm một cái bông lọc nhưng bên dưới nó là đá san hô mình sẽ kéo lên các bạn coi đây là bông lọc nhưng ở dưới nó là cái đá san hô á tôi không biết các bạn nhìn kỹ đâu kéo đây tại vì nó cao quá nó cao qua cái tầm đứng của mình và nhìn kỹ ở bên dưới nó là đá nếu nhìn được đá san hô đó kéo lên mới thấy là nó bị bụi vậy á chứ còn để này thì thấy nước nó trong lắm ừ. rồi rồi còn bên này là sứ lọc này, không đó thì mình có vẫn có đủ bốn ngăn giống như cái thùng xốp nhưng mình được ưu điểm là mình rất là dễ vệ sinh mình có thể tháo rời mô đun mình kéo này ra là mình tháo được mô đun này thì các bạn làm ống lớn thì nước thoát được nhiều hơn á. thì không cần đồ chia cái này mình làm xong phát hiện là mình hơi dở là vậy và mình phải cần một cái ống để mình chia cái nước tràn tức là nước mà nó nó qua hệ thống lọc không kịp nó sẽ tràn xuống đây chạy xuống đây thì mình làm một hệ thống lọc thô thôi lọc lắng lại á xong rồi xuống đây là mình bơm mình đẩy ngược lên ở dưới này là đá nhâm thạch vậy thôi thì cái này là hệ thống lọc phụ thôi để trong phần trường hợp là cái cái cái dàn lọc này nè cái dàn lọc chính của mình nó bị uh, uh, giống như kiểu là nó nó bị quá tải ấy, thì nó tràn ra trong khi mình chưa kịp thay thì uh, đổi cái này ấy, mình loại được cái gì thứ nhất là mình không phải thay bông lọc hàng ngày không hàng ngày hàng tuần bình thường á, là trong cái hệ thống lọc cũ á, là cái tầng đầu tiên của mình là bông lọc đúng không mình có giới thiệu các bạn á thì cái bông lọc đó nó rất là mau dơ và nó sẽ giảm cái cái khả năng thẩm thấu nước đi là đến cuối tuần phải thay thì à, mình phải mua một cái cây bông lọc khoảng 50 50 k là có 10 cái tấm đó về mình thay liên tục thì chắc được khoảng à, hai ba tháng gì đó là phải mua thêm nhưng mà cái cái thao tác hàng tuần mình rất là nhiều là mình phải thay bông lọc rồi mình phải ngồi chỉnh vi sinh tùm lum hết thì cái này vi sinh nó ổn định hơn mình ít phải chăm vi sinh hơn tất nhiên là mới làm thì các bạn vẫn phải chăm vi sinh bình thường nhưng mà tuyệt đối là không không hề có bông lọc nó chỉ dùng cái tấm này nè cái cái bông tắm này bông tắm này nó lọc cũng khá là tốt đó thì mình sử dụng bông tắm này bông tắm này được cái ưu điểm là khi mà các bạn à, Ờ, các bạn muốn vệ sinh á, các bạn chỉ cần lấy nó ra với lại cái cái chổi lọc này nữa lấy ra bạn lấy vòi cao áp bạn xịt đó, nó sạch bon à đó thì khi mình vệ sinh á khi mình vệ sinh là mình chỉ có rửa, tách rời cái mô đun này ra thôi là nước không hề chảy xong mình khiêng hai cái ống này xuống đó xong mình tháo ra cho nước mình vệ sinh xịt hết tất cả bụi bẩn đi là được mà cái thời gian mà các bạn phải vệ sinh nó cũng ngắn à, dài hơn rất là nhiều so với bông lọc tức là thường thì cả tháng mình mới vệ sinh một lần à, khá là tốt nên là cái này mình muốn chia sẻ các bạn đó các bạn nào mà đang à, lấn cấn là nếu đã xài hệ thống thùng xốp thùng xốp xài cũng được nhưng mà các bạn phải có chịu chịu khó làm chịu khó sửa lọc ờ. à, rồi còn cái này thì thì khỏe hơn đó thì clip chia sẻ mình tới đây là kết thúc nha các bạn nó thích thì nhớ like subscribe kênh của mình nhé cảm ơn các bạn rất nhiều